đường rất là dốc trời à, lại đang mưa anh em chúng tôi à, tắt điểm câu rồi các bạn Thank you. em nhúc nhích gì đó ngồi mãi mà cả ăn yếu quá nên à, có lẽ anh em à, chúng tôi sẽ à, di chuyển đến điểm câu mới hy vọng sẽ kiếm được Hugo muội cắn à <laughs> đây là thành quả buổi đi cầu và hai anh em chúng tôi còn cả lô gai rất to đây rất là ngon cả này mà um chua hoặc là nướng thì nhất thịt nó rất là chắc và giá trị của nó cũng rất là cao chào bạn hẹn gặp lại vào một clip mới